Sự tích thần tài, hướng dẫn thờ cúng thần tài Cúng thần tài ông địa, nguồn gốc và ý nghĩa thờ cúng Thần tài ông địa tượng trưng cho ngũ phương ngũ thổ tài thần Hai vị thần này thường xuyên gia hộ cho gia chủ Mang đến tài lộc, của cải mỗi khi làm việc gì như kinh doanh, buôn bán, thi cử Sự tích về thần tài Chuyện kể, thần tài không có dưới trần gian, chỉ có ở trên trời là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc. Trong một lần đi chơi uống say, thần tài bị rơi xuống trần gian. không may, đầu bị va vào đá bất tỉnh. Sáng ra mọi người thấy một người ăn mặc như kép đóng cải lương, lấy làm lạ và tưởng ngài bị điên. Thấy vậy, mọi người lột sạch quần áo mũ nón của thần tài đem đi bán. Ngài tỉnh dậy, không có quần áo trên người, do bị va đầu vào đá nên không nhớ mình là ai và đã xảy ra chuyện gì. Sống trên thiên đình quen nên thần tài không biết làm việc với trần gian nên ngài đi lang thang xin ăn khắp nơi. Một nhà kia kinh doanh buôn bán heo gà vịt quay ế ẩm, thấy thần tài vào xin ăn thì chủ nhà mời vào ăn. Thần tài được chủ quán cho ăn nên ông ra sức cố gắng ăn rất nhiều, đặc biệt ông rất thích ăn heo, vịt quay. Điều kỳ lạ là khi ông vào quán này ăn thì không biết khách từ đâu kéo đến quán nườm nượp. Chủ quán thấy lạ nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Sau một thời gian chủ quán đắt khách hàng Cảm thấy thần tài không làm gì mà suốt ngày lại được ăn uống no nê ngon lành, toàn dùng tay bóc ăn, người bóc mùi, lang thang không tắm gội gì hết. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ, không dám đến ăn nữa và phần thấy hao phí đồ ăn cho kẻ ăn mày không đáng nên chủ quán đuổi ông đi. Quán đối diện này vắng hoe khách, thấy thần tài bị chủ quán bên kia đuổi, liền mời thần tài vào ăn. Cũng như trước, mọi người lại ùm ùm kẻ đến ăn. Thấy vậy, nên ai cũng ra sức tranh giành mời thần tài vào quán mình ăn cho bằng được, để có thể cái khách đến ăn đông. Vì vậy có câu thần tài gõ cửa. Người dân thấy thần tài không có quần áo mặc, nên dẫn ông đi mua lại quần áo đã mất lúc trước. Sau khi mặc lại quần áo mũ nón, thì thần tài nhớ lại mọi chuyện trước kia và bay về trời. Từ đó người ta coi thần tài như báu vật và họ lập bàn thờ ông. Ngày thần tài bay về trời chính là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nên mọi người chọn ngày này là ngày vía thần tài. Ngoài ngày vía chính của thần tài, mọi người vẫn còn chọn ngày mùng 10 hàng tháng để cúng thần tài, cầu cho may mắn về tiền tài trong tháng và trở thành thông lệ. Sự tích ông địa Trước đây ở Việt Nam, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nông nghiệp thì phụ thuộc vào rất nhiều vào điều kiện tự nhiên như đất đai, khí hậu, thời tiết. Trong đó, đất có thể được xem là quan trọng, là yếu tố cấu tạo nên vạn vật, giúp người dân có cuộc sống sung túc. Vì vậy, thần đất hay thổ thần ông địa là một trong những vị thần được nông dân kính trọng thờ phụng. Ông địa là vị thần luôn bảo hộ từng thửa ruộng, từng mảnh vườn của họ. Lễ vật cúng thần tài ông địa Đồ cúng thường là các món như heo vịt quay, gà luộc, hoa quả, nước. Dân gian truyền miệng, thần tài rất thích cua, heo quay, chú chín vàng. Nên ngày vía thần tài, mọi người thường mua hoa quả, tôm cua, cá lóc nướng, heo quay, vịt quay, giấy tiền vàng, rượu nước để cúng lấy vía thần tài, cầu xin cho mọi việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn, mua mau bán đắt. Hàng ngày, nên đốt nhang mỗi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, vào chiều từ 6 giờ đến 7 giờ. Mỗi lần đốt 5 cây, một cây hoặc 3 cây nhang. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong bình hoa. Hàng tháng thường lau chùi bàn thờ, tắm cho thần tài ông địa hai tấm rượu, rượu pha nước. Khăn lau và tắm cho thần tài ông địa không được dùng vào việc khác. Cách đặt bàn thờ thần tài ông địa Bàn thờ thần tài ông địa đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính. Nguyên tắc là bàn thờ thần tài ông địa phải quản được sự ra vào của khách hàng. Có thể đặt theo hướng tốt của chủ nhà, có thể đặt theo cách hướng lấy dòng khí bên ngoài của nhà. Nhìn từ ngoài vào, đặt bình hoa bên tay phải, dĩa trái cây bên tay trái. Nếu có ông cốc thì để bên trái, sáng quay ông cốc ra, tối quay vào. Bài khấn cúng thần tài ông địa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 con thành tâm sửa biện. Hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dân bày ra trước án kính mời ngài thần tài tiền vị và chư vị tôn thần. Cuối xin thần tài ông địa thương xót, chẳng lầm trước án, chứng giám lòng thành của con. thu hưởng lễ vật phù hộ độ trì cho chúng con, vạn sự tốt lành, gia đạo thịnh vượng, tài lộc tăng tiến. Đoạn này tùy gia chủ mong muốn điều gì thì vái xin điều đó. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cuối xin được phù hộ. Nam Mô A Di Đà Phật, lặp lại ba lần, vái lại ba cái. Mọi người có thể dựa vào bài cúng thần tài này, thêm thông tin cần thiết của gia đình mình như tên gia chủ, địa chỉ, tuổi, ngày và làm theo đúng quy định về lễ vái.